con đó đã từng đâm rồi lại nữa à, 4 giờ 5 quay đầu xe ra làm làm nha vô khóm khóm bạc hà ờ đậu hũ chuẩn bị à, vô bọc à, nước mắm hello chào dương hai ừ, <laughs> tới nữa rồi đó tới nè tới bến tới nọ chứ có nói mới có nói rồi nói anh cứ đâu không có được đâu chứ không có đâu có nói gì ha em luôn ha ừ, ừ, không có nói đâu mà <laughs> làm ờ, kêu nó làm cà phê uống mâm có nồi cà phê uống ra đây nè thầy thầy thầy đánh đá đi thầy vậy kêu là gì thôi quét dọn đi dọn có hình kẻ sao không? Gì? Tại con không thấy cái bao nước đá của nhờ thầy đặt chứ Thầy hỏi, thầy ơi bao đặt nước đá ở đâu? Không biết Không biết thì kiếm Bỏ tay rồi Chùa này cũng nhờ có mày Nó vui Tao phải tại sao? Nó miệng nói với bà Chi là... Ừ Có con Chi còn dữ nữa chị lúc này cũng đỏ đỏ sáng sáng thế ở dưới quán á ờ đi uh, dắt bà già tôi à, lên chơi rồi đi dắt đi ăn đi uống rồi hôm qua đã thì này mình công chuyện mình làm không kịp vậy thôi không lên thôi điện rút cái điện trong thầy tưởng ừ. đâu đi lên hay gì điện điện ừ. còn thôi mà điện cho bé mười đó tuần kinh đó vậy đó ăn nhiêu đó, đó. lên nè lên tuần kinh á Ừ. đi tụng kinh đủ rồi khỏi mặn à, đi chơi ừ. lên đi chơi nó ờ, à, vô 150 phần nha ăn có thiếu thịt kho thịt xào ai biết bọc còn nhiều đó bọc nhiều ai biết đâu tao thấy bọc đâu ngày hai còn nhiều lắm đó dễ thích lộn Chị thấy nói gì tôi thấy ở được bọc Nó bọc nghe Tôi nghe lại tôi thấy bà nói gì Quên rồi Dính dính rồi Cô thấy nói gì cũng nghe rõ ràng <laughs> Đấy người ta sẽ nóng là là biết rớt thôi đó rồi nên đem đi giao nha giao chợ sản hải tứ đây chỉ còn mấy người đây xong hết rồi còn mấy bọn đây